Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cái ngày 18 tháng trước hoặc là tháng trước nữa ấy, nó có khá là nhiều các anh em đăng ký hội viên. Chính vì thế nên rất có thể là tôi đã cảm ơn sót một vài anh em Tôi mong là các anh em sẽ bỏ quá cho tôi Nếu mà tôi có cảm ơn sót anh em nhá Thì anh em nào mà tôi cảm ơn sót ấy Mà anh em cũng đã tiếp tục gia hạn đăng ký hội viên ở trên kênh Thì anh em cứ mạnh dạn anh em comment nhá Thì tôi sẽ bổ sung các anh em vào cái video clip sau Rồi ờ, cảm ơn anh em rất nhiều Và ngày hôm nay ở trong clip này Thì tôi ờ, xin được làm video theo yêu cầu của anh em Nguyễn Tú Anh em Nguyễn Tú có comment em là người xem anh từ mùa 2 Xong nghỉ game mới quay lại trong thời gian gần đây Em khá thích cái bộ Greater Nhưng lại không biết cách xây dựng và chơi cái bộ này như nào Vì cái bộ này ra trong khoảng thời gian mà em nghỉ Anh có thể chơi lại bộ này được không ạ? Rất là sẵn sàng nhá Rất là sẵn sàng rồi Ok luôn Hôm nay tôi sẽ chơi Greater nhá anh em nhá Đấy Greater thì nói thật với anh em là Ờ, dạo gần đây thì cũng ít người chơi hơn so với cả ngày trước bởi vì là có một vài cái nó giảm sức mạnh đi ở trong cái bộ này Đấy nhưng mà hiện tại thì hỏi có chơi được không thì vẫn ok anh em nhá Vẫn rất là ok đấy Bởi vì à, thực ra ấy là anh em cũng biết là meta beat mà Meta beat thì chơi Greater đấm beat thì vẫn là rất là ok Không có vấn đề gì Bởi vì cái bọn Greater thì nó lại counter bọn beat Đấy nhưng mà meta này thì nó lại kèm theo là meta Goblin nữa Đấy, Meta Goblin thì Greater hỏi là có đấm được Goblin không thì hai cái bộ này đối với nhau ấy thì cái bọn Goblin nó ở cái cửa trên một chút thôi chứ nó cũng không phải là không hẳn là cái bộ gọi là đối nghịch hay là counter vào cái bộ Greater đâu. Thế nên là vẫn chơi được anh em nhá. Ủa chán thật đấy. Đầu game cho bài này anh em này. Cay thật. Trông bài nó, nó lèo khèo, nó yếu vãi đái luôn. Rồi tôi chốt cái bố set trước nha anh em nhá. Tôi chắc chắn với anh em là nếu mà tôi chơi ấy, là tôi sẽ không ở tôi eco và tôi đánh chuyện thua đâu Đấy, anh em yên tâm nhá, bài nó có lèo khèo thì tôi vẫn lấy chút đồ tôi đánh theo kiểu là cầm chừng giữ máu thôi Đánh buộc củi thôi Đấy, bởi vì tôi sẽ không bao giờ tôi ra clip mà tôi hướng dẫn anh em là chơi theo kiểu không lão Đấy là eco trắng bàn Đấy, xong rồi tích tiền lên 50 tiền rồi roll Thì không nha anh em nhá Tôi không bao giờ hướng dẫn anh em chơi như thế Nếu mà đã ra clip hướng dẫn ấy là hướng dẫn cho nó tử tế eco ấy nó phải may mắn lắm ấy nếu mà anh em chơi ở những cái mức rank thấp người ta không có phá chuỗi của anh em thì anh em chơi được thôi chứ còn anh em lên rank cao anh em gặp chắc chắn anh em sẽ bị phá chuỗi đấy anh em gặp những cái người cùng rank ở cái mức rank king queen ấy là anh em sẽ bị phá chuỗi thôi chính vì thế là những cái clip của tôi ấy, thường là tôi sẽ hướng dẫn anh em cách xoay sở xây dựng đội hình làm nào để giữ được máu tốt nhất bằng cách là phối hợp kết hợp các cái quân bài mà được cho làm nào để nó có thể mạnh nhất trong cái thời điểm mà chúng ta chơi nha anh em nhá Đấy anh em thấy bài ra thì đầu game nó cũng hơi lèo khèo một chút Nhưng mà ít ra ấy, thì hiện tại chúng ta cũng ghép được cái bộ Assassin và hai đỏ rồi Đấy thế là cũng là gọi là tạm ổn giai đoạn đầu game nha anh em nhá Mặc dù là bài ra thì nó rất là linh tinh đấy Vẫn chưa vào form được đâu Nhưng mà như này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể giữ được máu Kể cả là chúng ta thua chúng ta sẽ mất ít máu thôi đấy nếu mà chúng ta gặp các cái đối thủ mà eco thì chúng ta cũng sẽ có thể là giành chiến thắng hoặc là những cái đối thủ mà nó yếu hơn chúng ta một chút thì chúng ta sẽ có một tiền thế là được rồi và để chơi tốt và chơi dễ dàng xây dựng một cách dễ dàng hơn đối với cả cái việc chơi bộ Greater này này thì tôi ờ, khuyên anh em là nên dùng một trong hai cái pack của tôi hai pack bài đã được tôi giới thiệu đến anh em nhá một trong hai pack ngọc thụ lâm phong hoặc là Ờ, Tam Pháp Sát Long Đối với cả cái pack bài Tam Pháp Sát Long Thì anh em có thể pick slot sát Để anh em chơi Gladiator Hyperon nha anh em nhá Còn đối với cả pack Ngọc Thụ Lâm Phong Thì xin mời anh em chọn cái slot phong để chơi Có hai cái slot giữa cái slot phong trong cái bộ Ngọc Thụ Lâm Phong và cái slot sát ở trong cái bộ Tam Pháp Sát Long ấy Nó có cái kiểu chơi Gladiator khác nhau đây anh em Chính vì thế là Ờ, đối với cả riêng cái trận đấu ngày hôm nay thì tôi cũng nói luôn là tôi chơi ở trong cái bách ngọc thụ lâm phong nha anh em nhá ở trong bách ngọc thụ lâm phong ấy nó sẽ nuôi được cái con skull hunter lên 3 sao còn trong cái bách uh, tam pháp sát long mà anh em chơi ở slot sát thì thay vào cái việc là anh em nuôi con skull thì anh em hãy nuôi cho tôi con sâu nha anh em nhá ok rồi và hôm nay thì trong cái clip này thì tôi sẽ sử dụng cái bách ngọc thụ lâm phong đen nhỉ ra này thua rồi Rao này con ốc nó bị đóng đá hai lần anh em ạ. Chưa tích được stack tăng tốc đánh. Đấy, vẫn còn một con spirit nữa. Hy vọng là giết được thêm một con nữa. Giết thêm một con nữa thôi. Ok ok ok ok, được được. Mất ba máu ở rao này. Con nữa được không? Hay quá, giết được hai con. Rồi mất hai máu thôi. Bài già rất linh tinh. Ờ rồi, cặp thì mua thôi anh em ạ. Venom Lava Saman Ok có cặp thì chúng ta mua thôi Nha anh em nhá Lava Saman Tôi tôi định mua gấu cho vào ấy Nhưng mà thôi anh em ạ Như thế thì là phải áp cấp để cho vào được cơ Chứ còn bây giờ cho vào thì cái đội hình nó yếu hơn Đấy Chúng ta luôn phải ưu tiên là cái đội hình mạnh nhất nha anh em nhá Ưu tiên đội hình mạnh nhất ở trong game Ở tại thời điểm đấy Để có thể giữ được máu cái trò này máu nó quan trọng nhất đấy anh em ạ Nó không phải là tiền đâu Tiền rồi nếu mà anh em mạnh ấy Cái lúc mà anh em mạnh ấy thì tiền nó gỡ lại được Đấy những cái lúc mà anh em cắt chuỗi này Những cái lúc mà anh em uh, chiến thắng là anh em tiền nó gỡ lại được Còn chủ yếu ấy nó vẫn là máu Bởi vì đây là game sinh tồn Nhá tôi xin nhắc lại đây là game sinh tồn Rồi ok đây rồi Úi rồi ra hai con flame Flame cũng được Flame cũng chơi được trong bộ Greater anh em nhá Đấy ở dưới tôi tích cung đen rồi tôi tích flame nhưng mà có lẽ là tôi sẽ chơi flame đấy Tôi sẽ chơi flame Không chơi cung đen đâu Chơi flame bởi vì là thế này này Meta này ấy, nó nhiều goblin lắm là Chúng ta cần những cái sát thương phép Đấy, những cái cái sát thương phép nó được ưu tiên hơn Nhiều khi là cái con cung đen này này Nó không đủ đam để nó có thể đấm được với cả cái bọn Goblin đâu Goblin giáp vào trâu Đấy, rồi hay là gặp gặp Warrior chẳng hạn thì cũng là hơi sợ đấy Warrior đánh nó giáp phản nó phản lại thì những cái con như con cung đen thì nó hơi sợ nhưng mà cái con con con flame thì khác flame giạt ấy thì thực ra là nó có một cái hay đấy chính là cái việc là lết game có thể kẹp vào grim sau đó chơi kiểu combo để bắn theo kiểu bắn trưởng thì cũng rất là ok đấy vừa có đam phép vừa có đam vật lý kết hợp với nhau Đấy, cái kiểu dạng đam hỗn hợp thì nó nó nó sẽ rất là gọi là hiệu quả trong cái việc counter vào đa số đội hình còn còn nếu mà chúng ta chỉ chơi thuần một phát là ví dụ chơi ốc ấy thường là nếu mà chơi ốc hoặc là chơi con uh, ờ, Exit Ranger ấy là thường là chỉ là chơi đam vật lý thôi thì nó sẽ rất sợ những cái line up mà nó giáp nó to kiểu như Goblin hay là là, là Warrior. Đấy anh em thấy là tôi vẫn đang giữ máu nhá. Bài thì không mạnh lắm đâu. Đấy mới chỉ có một con hai sao thôi. Tuy nhiên tôi up thì up đúng cấp, up là up đúng cấp bổ sung lượng đam bổ sung tăng cơ bổ sung lượng đam làm nào để nó có thể mạnh đấy mỗi round là cái hàng assassin nó bay đằng sau là nó giết được một vài con rồi đấy anh em thấy không nó giết được một vài con là ok rồi đấy gặp thằng thằng này rất mạnh đấy nhá nhưng mà anh em thấy không úi rồi được quá nhở được đấy được đấy giết thêm con nữa úi rồi giết được cả hai sao này anh em thấy giữ máu tốt chưa đấy thậm chí là con có, thể thắng được thằng này cơ ố vớ vẩn còn thắng được thằng này cơ đấy úi rồi anh em thấy không được không? Được cái chứ Được cái chứ Thằng này nó rất mạnh đấy nhá Nó ba hunter kẹp vào là hai con hai sao kẹp đỏ đấy và Là vẫn ăn được Ngon không? Đây rồi anh em ơi Gladiator đây rồi Tuy nhiên đây là cái rau quái Nên là tôi sẽ lấy human vào đã Tôi sẽ lấy human vào đây anh em ạ Rồi Kiếm tí, kiếm tí, kiếm tí Đấy thì anh em cứ như thế thôi Anh em cứ giữ máu như tôi Cho đến khi nào mà nó đủ bộ nhá Cho đến khi nào mà nó đủ bộ Nó ra được uh, ra ra được cái con uh, ờ, Greater là được Ok Đến lúc ra Greater là anh em có thể chơi Greater luôn Bởi vì thực ra là cái bộ Greater đầu game nó cũng rất là khỏe Cái bộ này là cái bộ chơi đầu game và giữa game mà Nó khá là khỏe ra dạ, đầu game Mà tôi cũng không chơi ốc đâu bán đi đâu Bán lấy tiền anh em ạ Không chơi ốc Skull Hunter ra rồi này Ok Đó Như này là chúng ta sẽ có bộ Greater luôn nha anh em nhá Đấy là bắt đầu là chúng ta có thể là Đi Greater được rồi Ngay từ thời điểm này Greater được cái là nếu mà anh em có một con Greater thôi ấy, một con Dominator là anh em có thể kích hệ cho vào thì nó cũng khá là mạnh đầu game. Không cần phải hai sao đâu, một sao nó đã khỏe rồi. Rồi thôi bán những con này đi thôi anh em. Bán đi thôi. Được không? Được đấy chứ Đang giữ máu rất tốt nha anh em nhá Mới mất có 6 máu thôi Từ đầu game đến giờ Mất 6 máu thôi Đây còn Aquaman Abyssal Guard này cũng chơi được này Nhưng mà mua thì nó sẽ bị Nó sẽ bị lẻ tiền à Nhưng mà vẫn mua cũng được Thôi kệ không sao Tôi là tôi luôn ưu tiên là là ờ, xây dựng đội hình Chứ tôi không ưu tiên tiền anh em nếu mà xem tôi thì anh em cũng hiểu là tôi không có ưu tiên tiền đâu Tôi là tôi ưu tiên về cái sức mạnh đội hình để giữ máu cơ Nên là tôi sẽ tôi sẽ mua đâu Kể cả lẻ tiền nha anh em nhá Kệ đó, tí nữa lên tôi bỏ qua một con đấy Đầu game mà tôi có bỏ qua một con Bởi vì lúc đấy thì tôi ưu tiên cho cái con ách có lên được hai sao Nên tôi không bán nó ách đi Đấy anh em chắc là anh em cũng nhớ cái đoạn đầu game là có một con Aquaman Nhưng mà lúc đấy tôi không mua Bởi vì lúc đấy là tôi có những cái cặp ở dưới Đấy, hay là tôi có một con Lúc đấy tôi có thể bán được một con sao Breaker đấy Nhưng mà tôi không bán Bởi vì là tôi nghĩ là tôi sẽ form cái đội hình ba assassin Có sao Breaker hai sao trước Round này chắc thua Thằng này to quá anh em ạ Mất khá nhiều máu round này đấy Thằng này quá to Toàn hai sao Toàn hai sao anh em ạ 5 con hai sao chịu à 5 con hai sao thì không đánh được 5 con 2 sao kẹp vào cái con uh, con con sát đao evil. Quả vừa rồi đẩy nó khá khá căng đấy. Nhưng mà không sao vẫn còn 86 máu đều ok. Sắp 50 tiền rồi anh em ạ. Đấy mà chơi ờ, cái bộ này tôi cũng không luôn sớm đâu, tôi sẽ lên 7 tôi luôn Anh em nhá, không vội. Nhiều người eco là người ta sẽ roll từ level 5, level 6 Nhưng mà tôi thì tôi không đánh eco, tôi cứ lên 7 tôi roll thôi Không có gì phải vội cả anh em ạ Miễn làm sao cái giai đoạn đầu game là bây giờ nó qua nhá Bây giờ cái giai đoạn giữa game này Chúng ta lại tiếp tục theo cái con đường đó là form đội hình giữ máu Đấy, lại phải form đội hình ở giữa game <clears throat> Tôi sẽ đánh cái bộ Greater chuẩn nhất có thể cho anh em Anh em đã thấy là nó giữ máu cực tốt luôn Rồi Thậm chí đẩy đối thủ 7 máu cơ mà Đấy, rất ok nhá Chúng ta có hai con Dominator rồi Cho hai Dominator vào nha anh em nhá hai cái úp lòng Từ từ đá school để sau Lên hai sao cho vào Đấy, tận dụng được Nhìn bài nó rất yếu ấy Anh em ạ Có hai con flame một sao hai con Dominator một sao còn lại hai con hai sao thì nói chung là khá yếu. Cái con dơ so thì đánh đấm gì đâu. Chỉ có cái con ờ, thị vệ thì nó cũng chạy qua chạy lại long quang thôi. Đấy nhưng mà bởi vì cái bộ này này nó khá mạnh giai đoạn đầu và giữa game. Đấy xin nhắc lại là cái bộ line up này là cái bộ mà nó mạnh giai đoạn đầu và giữa game. Nếu anh em không tận dụng được cái giai đoạn mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game ấy thì nó sẽ rất là lãng phí bởi vì cái giai đoạn đầu khi mà nó mạnh thì anh em lại eco Đấy, anh em eco, anh em thậm chí là eco trắng Thì nó sẽ rất là phí Bởi vì cái cơ hội để chiến thắng một trong một round ấy Nó rất cao Ở trong cái line up này nó rất cao Thắng thì được cộng một tiền rồi Nếu mà thắng 10 round thôi thì đã là được cộng là 10 tiền rồi Đấy, mà kể cả là anh em thua Anh em thua hay là anh em không thắng đi chăng nữa thì anh em vẫn giữ được máu anh em thua nhưng mà anh em bớt đi được mỗi rau anh em bớt đi được một hai máu anh em bớt được hai máu mỗi rau thì 10 rau anh em đã bớt đi được 20 máu rồi đúng không mà trong cái trận đấu này tôi nghĩ là trong mỗi rau tôi bớt đi được rất nhiều máu đấy mỗi cái rau thua ấy là tôi bớt đi được rất là nhiều máu đấy nên là yên tâm là chơi cái bộ này thì không cần thiết là phải bỏ eco trắng đâu Đấy, hãy tận dụng cái giai đoạn đầu game khi mà nó mạnh nha anh em nhá nó mạnh giai đoạn đầu thì hãy tận dụng nó để chúng ta có thể giữ được cái lượng máu tốt nhất bây giờ anh em thấy là mặc dù là tôi ý, là máu của tôi chỉ còn 77 máu nhưng mà nó mạnh rồi đấy anh em ạ nó mạnh rồi đấy như này nó mạnh rồi rồi lên 7 thôi anh em ạ lên 7 thôi đấy xong bắt đầu từ 7 rôn thì cái từ cái lúc thời điểm này là nó bắt đầu mạnh cái bộ này nó full 2 sao thì nó cực mạnh giai đoạn giữa game Anh em ạ Nên là cũng không cần thiết là phải Phải phải roll ở 5 Cứ roll ở 7 lên cũng được Mấy con một sao cũng rất khỏe rồi Rồi, lấy cái cướp điên nha anh em nhá Lấy sẵn này cái dao Tí nữa ghép cái cướp điên Rồi còn ở cái slot đầu tiên ấy Thì tôi chưa lấy vội ghép cái ờ, hai tia sớm thì nó sẽ không giải quyết được nhiều vấn đề bởi vì rất có thể là nếu mà ghép hai tia late game mà gặp warrior thì rất dễ toang nhá anh em nhá chính vì thế là tôi khuyên anh em là chơi cái bộ này thì cái hai tia là một một cái món đồ mà phải hết sức là thận trọng khi mà ghép mà ui cào hai rồi này thải xanh thế nhở eco lấy eco trắng đấy đây là nó gọi là eco trắng này ở level 7 là đã có là 50 tiền rồi và chuỗi cộng 10 rồi Eco trắng luôn đấy Được chuối cộng 10 đấy Đấy nhưng mà không biết là có eco đến chết không thì cũng không biết Nhưng mà ra cáo hai là cũng ấm rồi Đây rồi Luôn tiếp thôi anh em ạ Ở 7 là roll 3 sao luôn nhé anh em nhá Roll full 3 sao luôn Rồi Evil Clyde cũng có thể chơi được Ghép Evil Clyde vào sẽ không bị mất hệ sẽ không bị mất cái cái cái tộc Greater này. Ok nha anh em nhé. Đấy, tôi dần dần là tôi form được full 2 sao. Dần dần form full 2 sao, sau đó thì kiếm con con cây Whisperseer vào để thay cho con thị vệ là xong. Nha anh em nhé. Thế rồi. Chơi nó nó cũng khá là đơn giản, nó không có nó cũng không có cái gì khó ở giai đoạn này cả. Tức là khi mà anh em form được Greater rồi thì anh em chỉ việc roll 3 sao thôi thì nó dễ rồi đấy giai đoạn này thì là cái giai đoạn giữa game thì anh em cứ form đúng cái đội hình của gladiator xong anh em roll thôi còn khó nhất là giai đoạn đầu ấy thì chúng ta qua rồi đấy còn giai đoạn cuối game thì nó là xếp bài counter thôi thì chúng ta sẽ đợi đến cái giai đoạn cuối game còn giai đoạn này thì tôi cũng như anh em thôi chỉ là roll thôi mà đây rồi whisper lên được hai sao nó không có gì khó ở giai đoạn này cả Rồi ok Đấy cây này Đấy, Lui con cây lên ba sớm Cái giai đoạn này thì cái cái, cái mục đích của cái bộ Glitter ấy Cái mục đích là làm nào để có thể đẩy được đối thủ các đối thủ ở giai đoạn giữa game càng nhiều máu càng tốt Đấy chính là cái mục đích chính của cái bộ Glitter ở giai đoạn giữa game Đấy cái công việc chính ấy Để chúng ta làm gì đối thủ nó chính là đẩy đối thủ Chứ không phải là đã đến cái giai đoạn này nó không phải là giữ máu nữa Mà nó cũng sẽ không phải là xây dựng đội hình nữa Bởi vì đội hình là xây dựng xong rồi Bây giờ cái tầm này nó chỉ là đi đẩy đối thủ thôi anh em ạ Đi đấm đối thủ đi đẩy thôi Làm nào đẩy được càng nhiều càng tốt Đó chính là cái mục đích chính ở cái layup này ở giai đoạn giữa game Anh em thấy không là bây giờ là tôi là máu là bây giờ là nhiều thứ hai rồi đấy Đấy cái tầm này nó mạnh rồi mà Tầm mạnh rồi thì thoải mái Đấy rồi anh em thấy tôi bây giờ máu à, mà nhiều thứ hai rồi Nhiều nhì rồi Cái tầm này là chỉ là đi đẩy thôi anh em ạ Bởi vì tầm này chúng ta mạnh Bộ lái áp mạnh ở giữa và đầu game nha anh em nhá Đấy lại xin nhắc lại lần nữa để anh em biết Là sức mạnh này nó ở nằm ở đầu và giữa game Là phải tận dụng được Cái sức mạnh ở thời điểm đấy nha anh em nhá Đấy không cần đánh chuỗi thắng chỉ cần làm như thế nào để có thể phối kết hợp được tốt nhất Đưa ra một cái đội hình mạnh nhất có thể Giữ máu đầu game Đến cái giữa game này là anh em ổn Là ok Đấy còn cái tầm này là ổn ở đấy anh em ạ Ổn rồi Không sợ Doom Đấy Flame giạt bị Doom nhưng mà bộ này có sợ Doom đâu Bộ này không hề sợ Doom nha anh em nhá Đấy đấm Warrior này Warrior rất nhiều con hai sao mà vẫn đấm bình thường Thậm chí là còn đẩy nhiều máu cơ anh em ạ Thậm chí là còn đẩy rất nhiều máu ở đây Đấy, ok không? Ok không? Ok. Ừ. Máu nhiều, máu giờ 77 máu luôn này. Đấy mà cái tầm này 77 máu còn lâu nó mới tụt anh em ạ. Còn lâu. Bộ này là tôi chuẩn bị tôi lên được con cây 3 sao rồi. Thiếu một con nữa thôi. Một con nữa là lên được cây 3 sao, sau đó thì đi đẩy thôi. Rồi. Từ từ đã anh em, rau quái, cứ bình tĩnh. Rồi, cứ bình tĩnh nha anh em nhá Không có gì phải vội cả Đấy, round sau chúng ta cố gắng chúng ta lên được thêm con Skull Hunter 2 sao hoặc là con uh, Velomancer lên 2 sao nữa là ok. Đấy, cây lên được 3 sao round sau, liệu rằng có thể lên được không? Hy vọng là cũng sẽ lên được con cây lên 3 sao. Gậy gỗ, ok. Gậy gỗ này để ghép cái hút máu. Rồi, cướp điên hút máu luôn, hay quá. Được Rồi à, luôn tiếp anh em nhá cái kiếm gậy để có thể là ghép cái um, gậy gai hoặc cái hai tia thì cái đấy tính sau lết game anh em ạ cái món đồ này chưa chốt được rồi rôn tiếp thôi luôn thêm cái nữa luôn thêm cái nữa anh à từ từ nhá không không anh em ạ không khô máu không khô máu không khô máu Đánh từ tốn thôi Không khô máu nha anh em nhé, Phải 50 tiền luôn. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Lóc lại Lóc lại Vì cái rau sau rau quái là chúng ta phải có cái thời gian chúng ta chuẩn bị anh em hiểu không? Nên là cái rau này chúng ta không lên khô máu ở cái rau này. Chúng ta mất thời gian chúng ta ghép đồ. Chúng ta mất thời gian chúng ta chỉnh lại đội hình sau rau quái. Chính vì thế là cái cái cái rau mà và 21 ý là thường là tôi sẽ không bao tôi xả tiền đâu Tôi xả tiền có thể là round 22 anh em ạ Round 22 chúng ta sẽ xả tiền Rồi Rồi xả nhanh em nhá Để Rồi Từ từ đã, từ từ đã Đủ slot là được, dừng lại thôi Nói chung là anh em cứ đến khi mà anh em đủ slot để anh em có thể kéo vào bàn cờ ấy Kéo vào cái hàng chờ ấy Thì anh em hãy dừng lại nha anh em nhá Đừng khô máu Giữ 50 tiền roll Trận này có 9 mét à Anh à combo đẹp Chết rồi mất chuỗi rồi Đáng có chuỗi anh em ạ Đấy thế nên là cũng phải cân nhắc cái việc là đứng tụm lại nữa đứng tụng lại Ở trong cái giai đoạn này là bắt đầu là phải chú ý đến cái việc xếp đội hình rồi Giai đoạn cuối game đấy Đây nó là ờ, giữa Nó vẫn là giữa game 22 nó vẫn là giữa game Nhưng mà sắp hết rồi Sắp hết giữa game rồi Đây nó là lửa cuối của giữa game Từ từ đã, không khô máu anh em ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, chưa. Chưa đến lúc phải xả hết tiền đâu. Khi nào mà có nhận biết được cái dấu hiệu là có con nó lên 3 sao thì lúc đấy mới xả hết tiền Tầm này chưa xả được anh em ạ Đánh bình tĩnh thôi Chúng ta sẽ phải có một cái khoảng thời gian dài để chúng ta roll thật mạnh cơ Goblin Ôi phun bộ rồi á Thằng Goblin ở level 9 50 tiền phun bộ này Bom, Dark Spirit, ca lông, máy bay Ôi ôi, mẹ xanh thế Thế thì căng rồi, căng rồi nó có tinh hoa này nó lại còn có một cái con con con sky breaker lên được 3 sao nữa thằng goblin xanh quá nhờ trận này khó đấy Greater gặp Goblin là hơi căng Rồi cây lên 3 sao đã Thế thôi không chơi gấu nữa Tôi định mua con gấu nhưng mà thôi Cây lên được ba thôi Chơi cây đâu Cây lên 3 sao là hơi chậm đấy Cái con này mà tới, tới tận round thứ 24 mới lên 3 sao Quá chậm Trận này chính ra là là hơi đen đấy anh em ạ Hơi đen đấy Rôn từ rất sớm nhá Nhưng mà đến round 24 rồi Vẫn mới chỉ có một cái con Drui nó lên được 3 sao Đấy Con có chính này con Flame thì bây giờ còn thiếu tận ba con Mà đây là round 24 rồi Tức là lên round 25 mà lết game rồi đấy Bây giờ cái late game nó đến sớm lắm Nó không tính là round 30 nữa Mà bây giờ round 25 nó gọi là late, late game rồi Bởi vì lúc đấy là bắt đầu có đồ cam rồi Thì nó đã gọi là late game rồi đấy Đấy mà bây giờ mà đến late game rồi mà vẫn chưa lên được 3 sao Thì cái tầm này nó lại bắt đầu đuối rồi đấy anh em ạ Đấy rồi gặp cái bọn warrior nó đẩy cho Đánh tự đánh tự phản lại tự chết Nhưng mà cái bọn Guardian tôi không no Cái bọn Goblin đâu Bọn Goblin mới đáng no Bây giờ nó đang đi đấm từng nhà một Và cứ mỗi lần nó thắng là nó bắt đầu là nó đang có Cái dấu hiệu là những cái cú tinh hoa Để lên được uh, bom 3 Rồi lên được coi như là máy bay 3 Hay là ca lông 3 đây Đang chuỗi cộng 5 rồi kìa Xanh lắm đấy Goblin mà 84 máu như thế kia là cực kỳ xanh đấy nhá Tức là đánh chuỗi thắng từ đầu game luôn đấy Anh em ạ Càng gặp được chuyện này gặp thằng Goblin xanh Mà cái kiểu Goblin nó lại còn đang là meta nữa ấy chứ Khó chơi Khó đấy Trận này không lo Warrior đâu bởi vì có 9m anh em ạ Có 9m nên là Warrior nó sẽ bị 9m vào đầm thôi yên tâm Sợ là sợ nhất là cái bọn Goblin Goblin thì 9m là cũng có thể đấm được Đấy nhưng mà màu nó còn nhiều cái vấn đề là máu nó còn nhiều và nó có thể lên được 5 đô 3 sao Đang đánh chuỗi thắng Sợ là cái sợ ở chỗ đấy đấy anh em ạ Rồi hai con flame nữa thôi Trời ơi đến ra 30 ạ Đánh ở level 7 mà ra 30 mới lên được flame 3 sao Sợ thật Quá đen luôn Bọn nó bắt đầu lên 9 lên 10 hết rồi đấy Đây gặp lại thằng Goblin này Máy bay hai sao rồi Đúng được không Cắt chuỗi đó được không Dash Split hai sao máy bay hai sao Cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên Cắt chuỗi nó đúng rồi Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Đừng để cho con con ca lông nó bắn Đúng rồi, đúng rồi Hay quá Ui dồi anh em ơi Cái cú vừa rồi nó là cái cú định mệnh Gọi là cắt chuối của thằng Goblin Nhưng mà cũng đồng thời cản cho cái việc là nó có thể ra được tinh hoa ở đâu vừa rồi Tôi đã làm được Flame lên được ba Hay quá anh em ơi Sao 27 cũng được Thôi thì đen nhưng mà cuối cùng thì nó cũng ra rồi Rồi vẫn tiếp tục luôn ở 7 anh em nhá Bộ này chỉ uh, chơi ở 7 thôi Full 3 sao ở level 7 anh em ạ Rồi bây giờ là còn thằng Egosit này 9m 9 Warrior sắp xuống hố rồi 9 Warrior tôi nghĩ là gặp Goblin với con Dark Spirit 2 sao kia Kèm theo đấy là cái con con con 9m kia thì tôi nghĩ là cũng không thọ lâu đâu Không thọ lâu đâu Thằng này chắc là chơi gót đỏ hay là chơi Chơi đỏ bít nhỉ sáu đỏ kẹp với cả bít à sáu đỏ kẹp bít với cả cả Kira đúng không? Chơi bộ này sẽ chơi như thế. Co là con gì? Con cáo à? Đẩy pha lên 10 luôn thì chắc là chơi kiểu đấy đó. Chơi sáu đỏ đó. rồi hay lắm vẫn roll tiếp nha anh em nhá không góp cấp đâu bao giờ mà con con con này này cái con uh, à, Abyssal Guard ấy nó lên được 3 sao thì có thể là chúng ta áp cấp lên cũng được còn con này nó trên chưa lên 3 thì thì vẫn roll tiếp Trong lúc đấy là chúng ta có thể tìm thêm được cái con Dominator đấy anh em ạ Dominator có thể tìm thêm được 9m Ôi Nó combo đẹp rồi Thôi chết rồi Round này bị đẩy nhiều máu đấy Con Grim của nó bị trói mà nó vẫn quẹt được Phát mực chuẩn thế nhở Bọn này dồn đam căng quá Dồn đam căng quá bạn ơi Ui, 14 máu Vãi đái Cái bộ Greater này nó có một cái yếu điểm là nó không kẹp được cái con Eco vào ấy Không kẹp được con giữ máu vào Nên là đến cái giai đoạn late game ấy Mà bị đẩy là nó sẽ bị đẩy mất rất nhiều máu Đấy Đã xác định là bị đẩy là sẽ bị đẩy ờ, nhiều máu đấy Quan trọng ở trong cái bộ này nó chính là những cái cú úp lồng ấy Úp lồng đẹp một cái là ăn là ngon Úp lồng ngu một cái thì cũng vẫn là ăn nhưng mà là ăn cứt nha anh em nhá rồi round này gặp lại 9m đấy Vừa lấy gặp bản sao anh em ạ Gặp bóng Round này là chúng ta sẽ gặp cái bản chính Xếp lại đội hình một chút anh em ạ Ok Mày Blink ở đây vừa lên mày quẹt được đúng không Ừ ok bây giờ mày vẫn quẹt được nhưng mà tao đứng ở đây tao đấm thẳng mặt luôn này Ok ok ok Úp lồng hơi ngu nhá Úp cái đéo thì úp ở tận dưới này nhưng mà vẫn ăn được cắt chuỗi luôn Hay quá Đẩy nhiều luôn này Kể ra mà vừa lấy chú ý xếp bài một chút Thì có khi là hai lần cắt chuỗi rồi đấy Anh em ạ Đấy Rồi rồi À đây rồi Rồi ok nha anh em nhá Up cấp Xong rồi Đấy xong rồi Bây giờ là sẽ là up cấp Không luôn nữa Mấy cái con ở dưới bàn cờ phía dưới này thì kệ thôi Nó tự lên được 3 sao thôi anh em ạ Không luôn nữa Đó cái con dưa so ấy Thậm chí là anh em cho hai con dưa so vào ấy cái tốc độ hồi mana của bọn này nó còn tăng lên gấp đôi cơ anh em ạ đấy hai con hai sao ấy là cái tốc độ hồi mana của các cái con cờ ấy nó còn nhanh hơn là một con ba sao anh em nhá thế nên là anh em nếu mà anh em có hai con này thì anh em có thể cho vào chứ cũng không cần roll lên ba sao đâu trong lúc đấy chúng ta sẽ lên 8 lên 9 luôn lên 8 lên 9 luôn warrior vẫn sống nhưng mà hình như là có vẻ như là cái thằng uh, thằng thằng thằng Goblin ấy nó bắt đầu nó đuối đi rồi. Nó bắt đầu nó đuối đi so với ở những cái bộ còn lại rồi anh em ạ. Rồi, lấy búa xét thôi. búa xét thôi, ok. Rồi lên 8, kẹp thêm con Velom vào. Rồi cứ từ từ anh em ạ, từ từ lên 9 thôi nhá Cũng không vội đâu Còn 31 máu cơ mà, cứ bình tĩnh Bị đẩy một lần nữa vẫn được Hiện tại là chúng ta gặp 9 mét rồi Đấy, Chúng ta chưa gặp Warrior là chúng ta xếp lại đội hình một chút Gặp bọn Warrior thì thì đứng tụm lại anh em nhá Đứng tụm lại Cho cho bọn nó vòng Bọn nó sẽ đánh vòng xung quanh cái bọn này nó tạo thành cái cái thế vòng tròn Ok Đây rồi Warrior đây rồi Hay quá Đúng như tính toán của tôi ở round này luôn Tuyệt vời anh em ơi Đẩy bọn Warrior này là căng luôn đấy Đẩy Warrior căng luôn đấy Có đi luôn không? Chắc là đi rồi Hay quá Rồi tôi tính round này tôi gặp Warrior tôi đẩy nó đi Đúng luôn anh em ạ Tính round chuẩn thật sự luôn đấy Gặp Warrior luôn ở round này thì đẩy nó chết luôn này Rồi bây giờ chỉ còn 9 mét với Goblin thôi Lên 9 luôn Thực ra 9 mét với Goblin thì cái bộ Greater này nó không ngại 9 mét lắm Bởi vì bọn này nó không bị đóng đá anh em ạ Mà nó ba sao ấy Nên là nhiều khi là, là, là 9 mét nó tung trưởng bọn này nó không chết được luôn Mà chỉ cần úp lồng rồi thôi Đúng vào vị trí thôi thì là Cái con cò của tôi là cái con Flame Wizard ấy Nó sẽ có đủ đam để nó tiêu diệt tất cả đây rồi Blink cho già À Cũng căng đấy Ok Vẫn ăn được anh em ạ Vẫn ăn được Vẫn ăn được Rồi Hay lắm Cái thằng 9m này nó khá mạnh đấy Bây giờ cái kịch bản hay nhất ý là để thằng 9m nó đấm chết thằng Goblin Đấy, còn tôi thì lết game tôi đấm chết được 9m Thực ra ấy, late game ấy chúng ta chỉ cần là ở round thứ 35 ấy chúng ta lấy cái lấy cái BKB 2 thôi. Lấy cái BKB cuối là ăn được anh em ạ. Đơn giản thôi. 9m thì, thì thì đánh nó không khó bằng là gặp Goblin late game. Đấy nên kịch bản hay nhất là chính là tiêu diệt thằng Goblin trước. Sau đó thì ờ, chung kết là đánh với cả 9m là ok, ok nhất là như thế. Đấy, còn nếu mà gặp Goblin late game thì nó khó hơn một chút Nhưng mà cái cửa ăn thì vẫn ăn được Vẫn có cửa ăn nha anh em nhá Bộ này vẫn có thể ăn được Đấy, Calong 2 bom 2 rồi Calong 2 bom 2 Thằng này mua cả Secret Lancer để counter vào 9m rồi đây Anh em nhìn này Vẫn đấm được luôn này Vẫn đấm được luôn Căng luôn này Đấm căng luôn Căng đét đẹp luôn Hay quá Rao này lại gặp 9m này Ok, xếp lại đội hình một chút nha anh em nhé Gặp 9m thì đứng tản ra anh em ạ Đứng tụm vào ăn cứt đấy Đứng tụm vào mà nó, nó, nó tung trưởng hoặc là nó combo đẹp một phát là cả đội hình chết luôn Bộ Greater thì không kẹp được thêm cá vào Và tôi cũng chỉ có một cái BKB thôi Nên là cũng phải cẩn thận Chơi mấy bộ, bộ tung trưởng là nguy hiểm Rồi già đứng đây này Ờ ờ hay quá Rồi Đẩy nhiều anh em ơi Round này sẽ đẩy cực nhiều luôn Ui rồi ui Ơ ờ, nhưng mà đây là cái bóng Cái bóng anh em ạ à. Round sau lại gặp lại 9m đấy Hơn round sau tôi lên 10 thôi Round sau lên 10 luôn 36 lên 10 kẹp thêm một con dơ so vào Tăng mala nhanh Bắn trưởng nhanh hơn, ụp lồng nhanh hơn Đấy Gọi đệ nhanh hơn Nói chung là cái gì này nó gấp đôi Tốc độ tăng mala gấp đôi mà Thế thôi chứ cũng không cần phải phải phải roll để đưa lên 3 sao đâu Chúng ta lên 10 luôn anh em nhá Đánh 10 con Đánh 10 con luôn <clears throat> Round này sẽ là cái món đồ BKB cuối Chắc chắn đấy Không còn cái món đồ khác đâu Kể cả ra cướp điên thì tôi cũng phải bỏ qua cướp điên thôi Tôi sẽ không lấy cướp điên đâu Ok đây rồi Hay quá Đây nó sẽ chính là cái món đồ ờ, giành chiến thắng là nó ở cái món đồ này đây Món đồ giúp tôi giành chiến thắng đấy Ok Rồi Vứt lốt con dơ so vào này 10 con hai con dơ so là tốc độ tăng mana gấp đôi đấy nha anh em nhá đấy, Xin nhắc lại cho anh em để anh em biết được cái điều đấy <clears throat> Nó hơn là một con dơ so 3 sao ấy Anh em ạ, à, hai con này là hơn một con một con ba sao Ok Rồi Gặp Goblin Úi ôi Goblin đứng đây thì Cà lông mày chết rồi Mày đứng đúng chỗ ở đấy Đứng đúng chỗ ở đấy Hay lắm Thôi 14 máu đi rồi bạn ơi rồi kịch bản y như là đạo diễn tuần cơm như là viết ra từ đầu luôn anh em thấy đúng không chuẩn chưa chuẩn chưa chuẩn chưa chuẩn chưa ui rồi ui này thì meta với chúng tôi Úi rồi Thôi xong rồi anh em ơi 9m thì làm gì có cái cửa anh em Làm gì có cái cửa nào cho bọn 9m Rồi rồi lốt rồi Lốt lốt tiền thôi Rao cuối rồi anh em Rao cuối rồi Đây rồi Rớt so lên được 3 sao Ok thừa một slot đúng không Hình như có con bom À đây rồi Bom được quá luôn Rồi cho vào Vẫn có kích hoạt Gladiator Không mất cái gì cả Ok Ghép đồ là xem là cái gì đây hút máu hút máu cuối à, ghép được cái uh, kira ừ, ok ưa không kịp ghép rồi ừ, nhưng mà không sao đằng nào thì cũng thắng thôi bây giờ thì không có cửa anh em ơi tôi nói rồi lấy bkb 2 rồi kể cả là có chết hết thì vẫn còn con flame mà trong khi đấy rau này đẩy nhiều luôn ui giời <laughs> quá wow, đơn giản quá dễ để chơi người ghế tờ đúng không anh em rất là hy vọng là cái video clip này sẽ giúp anh em có thể một phần nào chơi cái bộ Creator một cách dễ dàng hơn nha anh em nhé Đấy, tôi không mong là anh em có thể chơi uh, thuần thạo luôn được cái bộ Creator nhưng mà tôi hy vọng là cái video clip này sẽ giúp các anh em có thể chơi dễ dàng hơn.